you 每分。 xoay kiếp đời vòng xoay yêu đương cánh hoa tình ai uyên nương ôi mộng ước lứa đôi giữa sóng kia giạt trôi cứ quay cuồng vòng xoay nhân duyên cánh hoa tình ta không múa màu dù dòng đời